Hi, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh tút của mình anh em nhé Và trong video hôm nay mình lại chia sẻ giới thiệu cũng review cho anh em một app kiếm coin ngay trên chính điện thoại của anh em luôn nha Ok thì để có thể chơi được app này anh em sẽ hành tải cho mình ví có tên là Chonlink Pro nhá Anh em sẽ hành truy cập vào cửa hàng Google Play hoặc uh, App Store để hành tải ứng dụng có tên là Chonlink Pro này Đó, logo của ứng dụng đây này Sau khi tải và cài đặt thành công rồi, anh em tiến hành mở lên như bình thường nha. Rồi sau đó thì em nào chưa có ví thì em sẽ hành tạo ví như bình thường nha bước kế tiếp thì em sẽ đánh nạp uh, TX vào đây này đó như đây anh em quan sát này là mình đang có 20 TX nha anh em sẽ nhấn vào đây này đây chính là địa chỉ uh, ví TX hoặc là UST của anh em hoặc là địa chỉ của tất cả những ví khác của anh em nha rồi sau đó thì em sẽ nhấn vào mục này cho mình này mục trình duyệt đây này kế tiếp thì em sẽ dán đường link mà mình để dưới phần mô tả nội dung của video này vào đây ha tiếp theo thì em sẽ chọn approve đồng ý này thì đây là một giao diện à, đăng ký tài khoản như này nha đầu tiên nhất thì em sẽ tiến hành à, nhập số điện thoại của anh em này sau đó anh em tạo mật khẩu cũng như là xác nhận lại mật khẩu nguồn nước cái nơi mục mã mời mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình ha và cùng nhấn vào nút sign up này để tiến hành đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha sau đăng ký tài khoản thành công rồi em tiến hành đăng nhập này nhấn vào sign in này ok sau đó điền số điện thoại vừa đăng ký cũng như là mật khẩu vừa tạo và nhấn vào login để tiến hành đăng nhập ha rồi ok sau đăng nhập xong rồi thì nó sẽ một thông báo như này announcement đó anh em nào giỏi tiếng anh thì em có thể đọc nhá đọc xong rồi thì em nhấn vào cửa đầu để đóng này thì đây chính là giao diện trang chủ của web h777 này nhá đó anh em thể quan sát này nhá đây là một ờ, web kiếm coin anh em ạ ok và để có thể chơi được à, app này thì em sẽ có tối thiểu là 10 tx nha và đây thì à, chúng ta chủ yếu là chơi game HQS này, này anh em ạ anh em nhấn chọn cho mình này Ok, thì ở đây anh em sẽ tiến hành là chọn à, một trong những số hoặc là chữ ở đây phù hợp nha. Đó, sau đó thì lúc đấy sẽ có tiến hành à, mở thưởng anh em ạ. Ở đây sẽ có game rule tức là luật chơi này. Thì em có thể đọc nha. Ok, rồi đây mình chọn là số 7 chẳng hạn này. Đó thì ở đây sẽ hiện lên là tỷ lệ thắng là 6,25% này. Cũng như là nếu mà anh em thắng đấy, anh em à, đặt là 1 TX thì em sẽ nhận được 15,2 này đó đây mình chọn càng nhiều số cũng như càng nhiều chữ thì em càng có nhiều cơ hội thắng nha nếu mà như thế thì tương ứng thì em sẽ nhận được càng ít tiền cho đây mình chọn thêm số 0 này đấy thì em à, quan sát này tỷ lệ thắng là 12,5% thì em sẽ nhận được à, gấp 7,6 lần nha đó đây mình chọn thêm D này rồi đây như này đó tỷ lệ thắng à, cao lên nhưng số tiền anh em nhận được sẽ thấp đi nha Ok ở đây tiếp theo thì em sẽ nhấn vào confirm này rồi chọn ok nha rồi kế tiếp nữa thì em sẽ nhập số tiền anh em muốn à, đánh nha thì đánh tối thiểu đây là một tx nha rồi mình sẽ đánh là hai tx chẳng hạn này sau đó nhấn à, pay now này rồi chọn à, continue để tiếp tục nha kế tiếp chọn confirm để xác nhận này tiếp theo thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu của app cho pro này kế tiếp nhấn confirm để xác nhận nha rồi em chờ chút nha Đó như vừa rồi là mình đã thắng rồi nha You win này Đó tức là chúc mừng bạn đã chiến thắng này Em có thể quan sát này à, Số băm ở đây là 4 này Em có thể nhấn vào verify để xác nhận này Đấy thì lúc này sẽ là một uh, trang web về lịch sử giao dịch của anh em nha Đây đây chính là số băm này Em quan sát này là 96564 Đấy số băm kết thúc là số 4 Mà vừa rồi mình cũng chọn số 4 nên là mình đã chiến thắng rồi nha Đó thì đó là cách chơi cách kiếm tiền cho hôm nay Tiếp theo thì mình sẽ chơi một vài lần nữa nha ok HQS này rồi bây giờ mình sẽ chọn vừa nãy về số 4 không 5 6 7 này công này DE này ok rồi nhấn confirm để xác nhận nha ok tiếp này rồi vừa nãy đặt là 2 đúng không này mình sẽ đặt 5 này pay now này continue này confirm này nhưng mà khẩu của app cho link vào đồ nha rồi thì em quan sát này mình lại chiến thắng này e này và lần này mình đã nhận được 8,4 TRX nha. Vừa nãy mình đánh là 5 TRX này. Tiếp tục nhấn vào verify để xem số băm này. Đó em quan sát này, số băm là 5 này. Vừa xong mình cũng đặt 5 ha. Ok. Rồi mình chơi lốt thêm một ván nữa nha. Vừa xong 15 nữa, mình sẽ không đặt 5. EF 0127 8909 Chọn càng nhiều đây thì em cơ hội thắng càng cao nha. Tương thế là anh em sẽ nhận càng ít tiền. Nhấn confirm này, chọn ok này rồi chọn số tiền muốn đánh nha vẫn đánh 5 này rồi nhập mật khẩu này nhấn confirm để xác nhận ha ok chờ chút ờ, lần này thì mình đã thua anh em ạ illuser tức là mình đã thua đấy đó số băm đây là 3 nha em nhấn vào verify để xem này đấy 5B413 này, số băm là 3 ha Ok thì đó là cách chơi của trò HQS là trò chơi chính ở trong game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 anh em hoặc là quét mã QR của anh em thì em sẽ nhận được hồng nhá và anh em có thể kéo xuống đọc này là đối với à, app này chúng ta sẽ có 3 tầng đem nha level 1 này anh em sẽ nhận được 1% level 2 sẽ nhận được 0,6% level 3 sẽ nhận được 0,4% nha đó ở đây sẽ có các ví dụ này anh em thấy đọc nha ok tiếp theo là mục đội này đấy team này ở đây sẽ lên thông tin của tất cả những người đã đăng ký qua link của em ha rồi kế nữa là mục order này đó ở đây sẽ có lịch sử chơi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 Còn bây giờ, hẹn lại tất cả anh em trong video chia sẻ tiếp theo của mình trên kênh nha. Bye bye. Xin chào.